mà đâu ngỡ đâu thân em nơi đây thậm chí nơi nào nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người lại yêu thương quan tâm hơn ta muốn đế vương sao xuân lệ quân vương không khi nam rơi khi nước chưa tàn mà tình chưa yên yên vương trên mi ra buồn chưa tràn đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng một bậc quân vương uy nghiêm ngoài phong những bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt khiến cho ta say ta mê như chôn thiên đường trời cao như đang cho người thân ta khi bông hoãi đến mang con tim trao cho một nam nhân thường dặn lòng ta ban cho một bậc quân vương bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt khiến cho ta say ta ngay như chốn thiên đường trời cao như đang trên người thân ta khi bông hoãi cho đứng mang con tim trao cho một nam nhân cường giận lòng ta ban cho bông hoa mà đau ngỡ đâu thân em nơi đây tâm chí nơi nào nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao rồi lệ quân vương không khi nắng rơi khi nước chưa tàn mà tình chưa yên nhân vương chân đi ra buồn chưa tràn đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng một bậc quân vương uy nghiêm oai